ngầu như phi phai phai phai sống nữa thành nạp tiền à không nạp tiền sống ra thành tiền tôi giết nó không tôi giết được nó không ui giết được các cái sang bên um, giao đồ cùng tôi đây đây đây đây ơi lò đứng máy máy máy rồi thầy có gì mấy thằng ui giờ cái chưa chưa what the fuck con chim tỏi không nhìn cái đường đi rồi cả riêng. Giờ nhé, giờ nhé. Ờ, anh em qua sạch qua qua sạch muốn hết đi. Xong ra chỗ ngay vàng, chun biểu. Ok. Ngay vàng. Ừ. Phai phai. Giờ nhé, giờ nhé. Nếu mà ừ. mình phá được một cái giường á, anh sẽ xây con cù đấy cho chun. Ok không? Ừ. Ok ok ok. Ok ok. Ok ok. Ok ok. Ờ đúng rồi, trai con chưa? Ken không có mang quần Đâu Ken đâu Ken đâu À đây đây đây Ờ à, đúng rồi Ken không mang quần thật Ken không có Bọn Chị đây Bọn hay game cái đằng Này nè à? à ơi Ui Càng tiên hay dữ Ú chun là Ê chun Cua không đây Chun chun phá chun phá chun phá chun phá cho Ok ok ok ok Bunda Bunda

hãy da, tôi ơi, cái cầu thang hơi xa nha. Nó xa cái mình này. Để cho Đó đó, nó bồn lên. Ờ khoan. Tôi qua tôi giết Nó về nó về. Ờ, đâu đâu đâu. Ở tăng lên đây, tăng lên. Bay vào. Bay vào, bay vào, bay vào, bay vào rồi, bay vào rồi. Ôi, lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi Say say say say say. Bill Đấy, ơi. fireball. Đấy, fireball. Đấy, đẹp liền. Con chọn muốn tình thương con Bill. Tình thương lắm Bill. Ôi, bay vào red, red, red, red đâu, red, à, red bay vào rồi, Tagarin rồi. À, Ủa, cái bay à? Bay màu rồi, rơi xuống ừ. tơ vót. Ừ. Cái bài này bốn đâu phải tôi. Nhìn này <laughs> nhìn này build build build. Build lỏ đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi lo tiền ai con chim bự nhất lên luôn lên luôn lên chơi khô máu luôn chị ờ, ơi chị đi đâu đấy chú chú chú con chim bự rồi chị ơi chị đi đâu đấy mua lắm cái tòa lâu đài đấy Lôi từ ngại. đừng có mấy mấy con gấu lem á, đang có con lem á. Một đứa dưới, một đứa dưới, một đứa dưới đi, một đứa dưới. Của em đấy, vô lên quen em đấy. Ui. Gấu lem cái này. rồi, GG luôn. GG. GG. Good game, Modo.